Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối thiệt, tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửi trong ơn Phật, quan âm đại sĩ, chư thánh hiền tăng, thiên long bát bộ, hộ pháp thiên thần, từ bi gia hộ. Cứu xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hằng ngày an vui làm việc theo Phật pháp nhị màu để cho vận đáo hanh thông, muôn thể